Đúng một trận cuối cùng để mà sau này nhìn lại sẽ thấy đáng nhớ. Cuộc thi quan trọng nhất trong năm của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Bốn chàng trai đã sẵn sàng chinh phục chiếc vòng nguyệt quế danh giá nhất. Bạn là ông vua tăng tốc ở quý 1 này. Đặng Lê Nguyên Vũ, à, trường Trung học phổ thông Bắc Duyên Hà, Thái Bình, nhất quý 1. Nguyên Vũ đã trở thành người đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về với tỉnh Thái Bình thì chúng tôi xin chúc mừng Đình Tùng tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu. Vũ Bùi Đình Tùng, Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng, sự bình tĩnh tự tin đã làm nên chiến thắng tuyệt đối cho Đình Tùng ở quý 2. Câu truyền hình đã thuộc về anh Đức. Bùi Anh Đức đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La, nhất quý 3. Lần đầu tiên cầu truyền hình Olympia đã về với Sơn La sau 21 năm chờ đợi. Trung học phổ thông chuyên Hà Nội. Vũ Nguyên Sơn đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, nhất quý 4, luôn biết chọn thời cơ để bứt phá và giành lấy vị thế dẫn đầu. Ngay từ bây giờ, quý vị khán giả có thể tham gia dự đoán thí sinh vô địch bằng cách soạn tin nhắn OLPA cách X, trong đó X là mã số thí sinh theo thứ tự nhất quý và gửi về 8069. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong số khán giả dự đoán đúng để trao một phần quà trị giá 10 triệu đồng của nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Đỉnh Olympia đã sẵn sàng đón chào người chiến thắng. Xin mời quý vị khán giả đón xem cầu truyền hình trực tiếp chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 vào lúc 8 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 trên kênh VTV3.